đem lòng thành kinh Người theo đám mây hương phàng phân khắp mười phương cúng dường ngồi tam bào Thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng phám giới chúng sinh cầu phần từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố, trí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Tát. Nam mô phần bốn sư thích ca mâu ni Nam mô thập phương pháp giới thượng chú tam bảo Tát đại chứng minh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 khởi tâm hoan hỷ tính tấn hỗ trì như ngoài lực vật hay theo sự tình cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con hôm nay là ngày mùng 8 tháng giêng năm tân sửu đệ tử chữ tăng ờ, chúng con với tâm tha thiết cầu giới thực hành giới của chúng con hôm nay với tâm cầu giới thỉnh cầu thỉnh ờ, giới và pháp của các phật tử hiện đang theo dõi chương trình chuyển bát quan trai giới trực tuyến. Chúng con được sự cho phép của trên Sư Phụ và cắt cử của Chư Tăng. Chúng con như chân như thật xin được tác lễ chuyển giới bát quan trai cho các Phật tử. Từ nơi công hành này của chúng con xin các ngài tử bi và gia hộ cho hết thảy các chúng về đây khiến cho họ được thọ nhận giới pháp đầy đủ công đức đời đời kiếp kiếp nhân đây mà được thành tựu đạo Bồ Đề. Chúng con kính nguyện hướng nơi cầu thính của chúng con và toàn thể Phật tử mà được sự giá trị của chư Phật, sự gia hộ của chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, sự ủng hộ của hết thầy chúng chư thiên chư thần cùng các chúng quý thần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 đấng pháp vương vô thượng ơi ba cõi chẳng ai bằng ơi thầy dạy khắp trời người tròn một niệm mới rất ờ, sạch nghiệp mở ba kỳ ơi ờ, xưng dương cùng tán thân nơi ờ, ức kiếp không cùng tận Phật ờ, chúng ờ, sinh ờ, tính thường giống lằng ơi đào cảm thông không thể nghĩ bản nơi lưới đế châu vì đạo chẳng ơi mười Phật bảo hào quang sáng ngời ơi chướng bảo tòa thân con anh hiện nơi cúi đầu xin thề nguyện quý y chia tâm ờ, đảnh ờ, lễ ờ, nam mô thần không biên pháp rơi quá hiền vì lai thập phương chư phật tôn ờ, pháp hiền ờ, thánh ờ, tăng thường trụ tam bảo chia tâm đảnh đà phật ờ, đại ờ, bi quan ờ, thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tình đại hài chúng bồ tát Phật ờ, sâu ờ, màu ờ, chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếp mơ khó được gặm mới nay con nghe tây vâng gìn giữ nguyện hiểu nghĩa chân Ờ, đức ờ, thế tôn nơi ờ, nam mô khai luật tạng bồ tát nơi nam mô khai luật tạng bồ tát nơi nam mô khai luật tạng bồ tát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 từ sự từ bi của trên sư phụ và chư tăng chùa Ba Vàng. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng Giêng năm Tân Sửu, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà hàng Phật tử không thể vân tập về chùa để thọ nhận giới bát quan trai như thường lệ. Tuy nhiên, với lòng khát ngưỡng giáo pháp của Đức Thế Tôn và được sự từ bi của sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng, mà các Phật tử vẫn có thể thọ nhận giới bát quan trai qua mạng trực tuyến Internet. Giờ này, thời khóa thọ nhận bát quan trai đã đến. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh Đại Đức Giới Sư truyền trao bát quan trai giới để cho hàng Phật tử chúng con lấy đó làm sự tu tập, thực hành, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người.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 Nhân dịp đầu xuân năm mới, Sư Bảo Việt xin gửi lời chúc tới quý Phật tử và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong ánh tử quang của mười phương chư Phật. Kính thưa quý Phật tử và các đạo hữu, hôm nay là ngày mùng 8 tháng riêng năm Tân Sửu, nhân ngày tu bát quan trai giới thường kỳ tại chùa Ba Vàng. Sư Bảo Việt được sự chỉ dạy trên sư phụ và sự cắt cử của chư tăng liên truyền giới bát quan trai cho các Phật tử. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại, nên quý Phật tử không về chùa tham gia tu học được. Nhưng sư phụ với lòng từ bi muốn cho quý Phật tử dù ở xa chùa nhưng vẫn được thực hành giới pháp nên đã tổ chức buổi truyền giới trực tuyến để quý Phật tử có điều kiện được nhận giới tu tập một ngày một đêm có được lợi ích an vui hạnh phúc. Kính thưa quý Phật tử, thì trong buổi truyền giới hôm nay thì các Phật tử chúng ta đã tu tập uh, rất nhiều các buổi uh, tu tập ở trên chùa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng đã hiểu được rõ về tám giới bác con trai rồi. Cho nên hôm nay thì uh, sư Bồ Việt sẽ không có phân tích giảng kỹ về tám giới nhiều nhé. Yeah. Đấy để các Phật tử chúng ta hiểu điều đấy. À, thưa các Phật tử là hôm nay thì nhân ngày tu bác quan trai giới thì ờ, sư Bồ Việt sẽ phân tích lại về ý nghĩa của bát quan trai giới và công đức của việc ờ, thọ giới, của việc giữ giới để chúng ta được hiểu thêm. Thưa các Phật tử là bát quan trai giới thì chữ bát ấy, có nghĩa là tám, quan là cửa, là cửa ải đấy, trai là thanh tịnh, giới là những cái phép tắc, những cái quy định. Đấy, thì bát quan trai giới thì có nghĩa là tám cái cửa ải để chặn đứng các pháp bất thiện để làm phát triển tăng trưởng cái phần thanh tịnh những cái đức tính tốt của mình và thưa các phật tử là Tám giới này để giúp chúng ta ngăn ngừa, bỏ đi những cái điều mà tội lỗi để chúng ta không phạm phải, để chúng ta tăng trưởng được cái pháp lành. trên bát quan gia giới còn có nghĩa là cận trụ, có nghĩa là sống gần gũi đời sống cao thượng của một bậc thánh, biểu tượng qua hình tướng của người xuất gia, các vị tỳ kheo. Với người xuất gia thì tất cả giới luật là khuôn mẫu, đạo đức đều noi gương đời sống của một vị A-la-hán còn đối với các Phật tử chúng ta thì cũng nương đức tam bảo mà cũng xin được họ nhận bát quan trai giới để chúng ta được tăng trưởng trí tuệ và chúng ta cũng có nhân duyên để nhiều kiếp về sau được thực hành giới và thân cận để trở thành những người xuất gia để tiếp tục à, vào trong tam bảo để hội trì tam bảo thực hành pháp được lợi ích giải thoát thì à, thưa các phật tử là đối với chúng ta ấy, muốn thoát khổ thì phải nên học và thực hành trì giới. Và chúng ta phải quý, kính quý giới như là trong con mắt của mình ấy. Mà muốn tu được ấy thì phải mở rộng tâm bố thí và cúng dường rồi trì giới. Đấy. Giống như chư tăng đây này, chư tăng mà muốn uh, thực hành giới cũng thế, đầu tiên là phải xả thí, là phải xả thí tất cả những gì ở thế gian để hướng tới cao thượng hướng tới Pháp cao thượng. Thì chúng ta cũng thế, một ngày một đêm hôm nay, các Phật tử thực tập để giống như chư Tăng, cũng viễn ly cái cuộc sống ở thế gian, giữ tám giới để cho mình được tăng trưởng cái phần giới đức của mình. À, hôm nay thì ờ, do tình hình dịch Covid-19 cho nên các Phật tử không về chùa được. Đúng ra phần ờ, công đức của chúng ta ấy, muốn được công đức được trọn vẹn thì chúng ta phải về chùa tu học thì giới thì công đức nó lớn hơn nhưng mà do dịch chúng ta không về được cho nên là chúng ta phải ở tại gia thì trong phần tám giới này là chúng ta thực hành để thực tập viễn ly Đấy, đúng ra chúng ta lên chùa để chúng ta viễn ly gia đình viễn ly tài sản viễn ly tất cả những gì ở thế gian để chúng ta một ngày một đêm để chúng ta tu tập để thanh tịnh đấy nhưng mà uh, các phật tử ở nhà chúng ta vẫn giữ giới được vẫn có tăng trưởng công đức được đấy thế thì các phật tử chúng ta sẽ cố gắng tinh tấn để làm sao để mình có được uh, lợi ích tốt nhất à, thưa các phật tử giới là thuộc phạm chủ của đạo đức nó không phải cấm đoán con người chúng ta giới không phải là cấm đoán gì cả đấy. giới là thực hành ấy để cho trí tuệ của chúng ta được uh, tăng trưởng để đoạn trừ đi những cái tâm cố ế của chúng ta mà tất cả những ai thực hành phạm chủ đạo đức như vậy thì sẽ được giải thoát các khổ đau mà chúng sinh phải chịu khổ do mình không biết. Thì theo tinh thần ờ, Phật dạy, một trong những việc lành đưa đến phúc báu và an lành như bố thí, cúng dường, nghe học Phật Pháp, thì trì giới là đứng đầu. Phật tử chúng ta nhận trì giới đều mang đến kết quả và nhiều điều an lành. Vì giới giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng mà tăng trưởng phúc lành, thân tâm thì được an lạc, các Phật tử lấy công đức chỉ trai giữ giới để cầu nguyện cho bản thân mình và gia đình được bình an, được hạnh phúc, được tiêu trừ đi nghiệp chướng và cầu cho đất nước được thái bình, nhân dân được ấm no. Thì các Phật tử chúng ta cũng đã được nghe à, sư phụ giảng rất nhiều về công đức của giới rồi. Đấy chúng ta thấy như câu chuyện của bà Mạt Lợi Phu Nhân ấy. Bà ấy chỉ là một lòng kính quý giới Đấy, ngày tu bác quan trai giới bài giữa giới thanh tịnh nhờ công đức giữa giới đấy mà khi mà à, vua ba tư nặc à, có một nhân duyên thì là do cung phi là đã ghen ghen tức với hoàng hậu với bà mà lợi phu nhân cho nên đã khiến cho à, vua ba tư nặc bắn mũi tên và bà về bà hướng bà thế nhưng mà do công đức của bà chỉ giới mà mũi tên đấy đã bị chạch hướng không vào người bà là chúng ta đấy là nhờ công đức của việc chỉ trai giữ giới mà bà mà lợi phu nhân được lợi ích như thế thế rồi cũng trong một ngày tu bác con trai giới bà mà lợi phu nhân giữ giới không trang điểm đấy. Thế nhưng mà so sánh với các phu nhân với các cung phi khác các cung phi khác thì trang điểm rất lộng lẫy nhưng mà so với bà mà lợi phu nhân thì bà mà lợi phu nhân lại đẹp hơn hẳn đấy chúng ta thấy đều là nhờ công đức giữ giới cả đấy cho nên là cái đẹp ở thế gian, ở trang điểm không bằng cái đẹp của đạo đức của chúng ta. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta nhớ nền tảng đạo đức mà chúng ta thực hành thì chính cái đẹp đấy giúp chúng ta được ờ, tăng trưởng và người khác được kính quý mình giống như bà lợi mà lợi phu nhân ấy. Thế thì thưa các Phật tử ờ, một ngày một đêm chúng ta tu tập bát quan trai giới công đức lớn như vậy trong kinh cũng có nói nếu như ai mà chỉ trai giữ giới bát quan trai một ngày một đêm thì chính công đức ấy chúng ta cũng có thể sinh thiên được. Đấy, công đức rất là lớn. Năm giới của Phật tử tại gia chúng ta à, hàng ngày đã phát nguyện giữ giới đấy. Thì công đức đấy chúng ta có thể tái sinh được làm người. Thế nhưng mà riêng tám giới bát quan trai này chúng ta tu tập tinh nghiêm thì công đức đấy khiến chúng ta được sinh thiên, được hưởng hạnh phúc. Đấy chúng ta thấy là giới cao quý như thế đấy, được lợi ích như thế. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta cố gắng mà tinh tấn để giữ gìn, để cho chúng ta được lợi ích nhé. Thế thì ờ, thưa quý Phật tử, ờ, để bởi truyền giới, thọ nhận giới được ờ, lợi ích, thì các Phật tử chúng ta sẽ hướng đến Tam Bảo để chúng ta cầu thỉnh Tam Bảo quang giáng đàn tràng để chứng minh cho các Phật tử chúng ta được ờ, thọ nhận giới Pháp. Thì giờ này các Phật tử chúng ta cùng ờ, quỳ gối, trang nghiêm chấp tay, hướng lên Tam Bảo và sẽ nói theo Chư Tăng. Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con một lòng phụng thỉnh. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Cúi xin Tam Bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám Con nhờ sức từ tam bảo Được thọ bát quan trai giới Xin thương xót cho chúng con Các Phật tử chúng ta cùng lễ một lễ Chúng ta phụng thỉnh lần hai Kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con một lòng phụng thỉnh. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin tam bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con các phật tử chúng ta cùng lễ một lễ chúng ta phụng tỉnh lần ba Đệ tử chúng con Pháp danh là Các Phật tử chúng ta đọc Pháp danh của mình Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Tôn Pháp Chư Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Cúi xin Tam Bảo dù lòng từ bi lai lâm chứng giám Con nhờ sức từ tam bảo Được thọ bát quan trai giới Xin thương xót cho chúng con Này, Các Phật tử chúng ta cùng lễ một lễ Xin mời các Phật tử chúng ta đồng an tọa Kính thưa quý Phật tử, à, hôm nay Ngài Bát Quan Trai Giới thì chúng ta hướng về Tam Bảo để thỉnh Tam Bảo quang gián đàng tràng chứng minh cho chúng ta để chúng ta được thọ nhận giới pháp đầy đủ. Và trước khi chúng ta à, thọ nhận tám giới Bát Quan Trai ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hướng về Tam Bảo để sám hối rồi quy Tam Bảo. Thì tất cả Phật tử chúng ta đã đều quy Tam Bảo rồi nhưng Ờ, chư tăng nhắc lại để cho các phật tử chúng ta được nhớ và luôn luôn nhớ rằng chúng ta là đệ tử phật và chúng ta phải thực hành ờ, giới pháp của phật để trở thành những phật tử thuận thành hộ trì cho tam bảo nhé thế thì ờ, và trong tám trong bắt ngày bắt con trai giới hôm nay thì tám giới chúng ta cần phải giữ thì các Phật tử chúng ta cũng đã hiểu rõ rồi nhưng chư tăng cũng nhắc lại về tám giới để cho các Phật tử chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và sẽ ờ, cố gắng giữ gìn ờ, thực hành tinh nghiêm hơn nhé. Thì các Phật tử chúng ta cùng lắng nghe về tám giới ngày hôm nay. Giới thứ nhất là một ngày một đêm hôm nay các Phật tử chúng ta là giữ giới là không được sát hại chúng sinh. Trên từ chư tăng phụ mẫu, dưới cho tới các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chúng ta không được cố ý sát hại chúng sinh. Đấy, chúng ta mà dùng ờ, thân khởi ý này dùng hành động này chúng ta sát hại đoạn cái mạng sống của chúng sinh thì gọi là sát hại chúng sinh thế thì các phật tử chúng ta hôm nay ở tại gia thì nếu như chúng ta mà có ăn ăn mặn đấy thì chúng ta cũng không được sát sinh đâu nhỉ mà chúng ta phải ừ, có thể ra chợ à, mua những đồ ăn mà đã làm sẵn rồi tức là những con vật đấy không còn mạng sống thì chúng ta mới được ăn nhé đấy còn nếu người nào mà mà giữ cái giới này đấy thì mình sẽ được cái phúc báu là được thọ mạng được sức khỏe nhỉ thế còn nếu ai mà sát sinh nhiều ấy thì cái tuổi thọ mình nó giảm và sức khỏe mình yếu đấy, cho nên phật tử chúng ta gắng giữ giới này nhỉ rồi giới thứ hai là một ngày một đêm hôm nay chúng ta không được gian tham trộm cắp trộm cắp là gì là những cái vật những tài sản của người khác người ta không cho mà mình lấy mang về sử dụng cho mình thì gọi là trộm cắp. Thì những cái vật lớn như vàng, bạc, châu báu, các cái vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Yeah. Là Phật tử chúng ta phải biết giữ giới này. Và ngoài chúng ta đã không trộm cắp rồi, chúng ta lại biết bố thí, biết cúng dường để cho chúng ta được tăng trưởng phần công đức phước báu. Yeah. Rồi giới thứ ba là một ngày một đêm hôm nay là chúng ta không được dâm dục. Yeah. Giới thứ tư là không được nói dối, chẳng những không được nói dối mà không được nói cái lời theo dệt, không được nói lời hai đôi lưỡi đôi chiều, không được nói lời hung ác, mà hôm nay chúng ta phải nói cái lời chân thật nhỉ? Chân thật, có thì mình nói là có, không thì nói là không, không thêm không bớt nhỉ? Là Phật tử là chúng ta phải giữ cái giới này cho được thanh tịnh. Giới thứ năm là một ngày một đêm hôm nay chúng ta không được uống rượu, không được say sưa nghiện ngập yeah. các cái chất mà nó gây, khiến cho chúng ta gây nghiện đấy thuốc lá thuốc lào bài bạc lô đề, đấy những cái đấy là chúng ta phải rất hẳn là phật tử chúng ta đã rất rồi nhưng mà riêng ngày hôm nay chúng ta lại càng phải tinh nghiêm hơn nhỉ đấy là giới thứ năm của ngày tôi bác con trai giới hôm nay giới thứ sáu là một ngày một đêm hôm nay chúng ta không được trang điểm không được thoa dầu thơm và không được búa hát và cố ý xem nghe nhé Đấy, ngày hôm nay chúng ta là không trang điểm đâu, không phấn son gì cả. Đấy, hàng ngày có thể chúng ta trang điểm một chút, nhưng mà riêng ngày hôm nay chúng ta không được trang điểm. Rồi là không được ca múa hát sướng đâu. Hôm nay chúng ta không có được hát múa. Đấy, các cái bài hát, bài nhạc chúng ta không có được gợi nên chúng ta để hát lên. Hoặc chúng ta không được xem, xem nghe. Đấy, các bộ phim này hay các cái bài hát, các cái chương trình giải trí đấy. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải dứt. nhỉ? Đấy, bởi vì uh, các cái bài hát, bài nhạc đấy nó khiến chúng ta gợi động cho chúng ta làm chúng ta loạn chúng ta khiến uh, chúng ta không tu tập được định tĩnh được Đấy, cho nên là một ngày một đêm nay chúng ta là không trang điểm rồi là không có ca mô hát sướng và cố ý xem nghe Dưới thứ bảy là hôm nay chúng ta không được nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp đấy cái giường mà nó đẹp nó sang trọng lộng lẫy hôm nay chúng ta cũng không có có nằm trên đấy nhé bởi vì sao vì hôm nay chúng ta một ngày là một đêm chúng ta thực tập giống như người xuất gia đấy viễn ly mà ly ái ly tham những cái gì khiến cho chúng ta tăng trưởng về ái về tham về sở hữu thì chúng ta phải dần dần ly và đoạn tận đấy cho nên là hôm nay chúng ta là không có tham chấp và những cái uh, đồ vật những cái giường đẹp lộng lẫy bởi chính chúng ta tham nắm vào đấy thì chúng ta sinh khổ đấy, cho nên đấy là ngày à, giới thứ bảy mà hôm nay chúng ta cần phải giữ gìn giới thứ tám là một ngày một đêm hôm nay chúng ta không được ăn vi thời đấy hàng ngày chúng ta có thể ăn được à, ăn buổi chiều nhưng mà riêng ngày hôm nay là chúng ta không được ăn ăn buổi chiều đấy buổi chiều thì là, à, sư phụ cũng có mở ra cho chúng ta là chúng ta được à, uống sữa đấy vì ai những ai có thể những người mà do tuổi già sức khỏe yếu hoặc là bị tụt huyết áp thì có thể được uống sữa nhé đấy còn ăn là ngày hôm nay tuyệt đối là chúng ta không được ăn thì thưa các phật tử đây là tám giới mà một ngày một đêm hôm nay chúng ta cần phải giữ gìn yeah. đấy thế thì bây giờ chúng ta à, các phật tử chúng ta sẽ cùng à, quỳ gối trang nghiêm chắp tay hướng lên tam bảo để thành tâm sám hối các phật tử sẽ nói theo chư tăng Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con trí thành sám hối Kể từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay Do vô minh che lấp chân tính Khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật hoặc ở tại gia chúng con đã từng bất hiếu với cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng bất nhân nghĩa với anh em bạn bè đối với tam bảo chúng con đã từng phá hủy chùa chiền, thiêu đốt kinh tượng, chửi bới tăng ni, đối với tất cả chúng sinh, chúng con đã từng gây ác hại. Ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề bỏ tất cả các việc xấu ác,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 Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con chí thành phát nguyện Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng Rồi chúng ta lễ một lễ Đệ tử chúng con quy Phật rồi. Từ nay trở đi, không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Từ nay trở đi, không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy y tăng rồi từ nay trở đi không quy thầy tà bạn ác chúng ta lễ một lễ đệ tử chúng con quy phật rồi khỏi đọa vào địa ngục đệ tử chúng con quy pháp rồi khỏi đọa vào ngã quỷ Đệ tử chúng con quy tăng rồi, khỏi đọa vào súc sinh. Này, chúng ta lễ một lễ. Vừa rồi các Phật tử chúng ta đã hướng về Tam Bảo để lãnh thọ tam, tam quy. Thì giờ này chư Tăng sẽ truyền à, tám giới bát quan trai ngày hôm nay. Các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm lãnh thọ. Và khi chư Tăng hỏi giới này quý Phật tử chúng ta có giữ được không ạ? Thì các Phật tử chúng ta cùng đáp, mô Phật chúng con xin giữ được ạ. À? Nhỉ? Kính thưa quý Phật tử, đây là tám giới của ngày tu bác quan trai hôm nay. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh trên từ chư tăng phủ mẫu dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm cố ý sát hại chúng. Các Phật tử một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? Rồi, tốt lắm. Phật tử ta cùng lễ một lễ. Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy. Các Phật tử một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? À? Rồi, tốt lắm. Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, các Phật tử một ngày một đêm không dâm dục, vậy các Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? Ờ, tốt lắm. Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? Rồi, tốt lắm. Giới thứ năm Như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say xương nghiện ngập. Các Phật tử một ngày một đêm không uống rượu, không say xương nghiện ngập. Vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? Rồi, tốt lắm. Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời, không trang điểm, không ca muống, ca múa hát sướng và cố ý đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát sướng và cố ý đi xem nghe. Vậy, quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? À, tốt lắm. Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi, nằm trên giường tòa cao tốt đẹp. Các Phật tử một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. Vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? À? Rồi, tốt lắm. Giới thứ 8 Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời Các Phật tử một ngày một đêm hôm nay không ăn phi thời Vậy quý Phật tử chúng ta có thể giữ được không ạ? à, tốt lắm à, các phật tử chúng ta cùng an tọa à, kính thưa các phật tử vừa rồi à, chúng ta đã hướng về tam bảo à, phát nguyện thọ nhận tám giới bát quan trai ngày hôm nay Đấy, thì chúng ta đã thọ nhận giới pháp rồi thì tuy rằng chúng ta ở nhà nhưng mà chúng ta phải luôn luôn tinh tấn giữ giới nhé ngày hôm nay chúng ta giữ giới này rồi nghe pháp này tu tập để cho chúng ta trọn vẹn công đức của một ngày hôm nay đấy và nhờ công đức ấy thì các Phật tử chúng ta có thể tiêu trừ đi các ác nghiệp các nghiệp chướng của mình đấy để chúng ta được tăng trưởng phần công đức được phúc báu cho mình và cho gia đình đấy, và cũng mong rằng để cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải để cho tất cả à, Phật tử, nhân dân được à, sống được bình an, được hạnh phúc và các Phật tử chúng ta luôn luôn để hướng về chùa và cũng mong để chúng chúng ta được sớm được trở về chùa được tu học bình thường nha đấy. đấy thì các phật tử chúng ta cùng uh, chắp tay để hồi hướng công đức này các phật tử sẽ nói theo chư tăng con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này mà khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng Bồ Đề. Cúi xin chư Phật nhiếp nguyện này cho chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát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 công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, Thầy đều thế nhập vô sinh nhân Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ quý y phật nơi nguyện cho chúng sinh ngươi hiểu thấu đạo lớn nơi phan tâm vô thượng từ ờ, quy ờ, y ờ, pháp mới nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển thừa quý y tăng ngươi nguyện cho chúng sinh ngươi quản lý đại chúng ngươi tất cả không ngài